Alo, xin chào tất cả quý vị anh chị em và các bạn. Chào mừng tất cả quý vị anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Soi cầu Văn mạnh trong buổi tối ngày hôm nay. Buổi tối cùng ngày mùng 4 tháng 6 năm 2020. Và trước mắt tất cả quý vị anh chị em đây là giao diện chính của kênh Soi cầu Văn mạnh. mọi người nhá. Kênh này là kênh chính thức của mình. Kênh này cũng khá là lượt view rất là cao. Đấy thì uh, video ngày hôm nay thì mình có đăng lại cho mọi người đây có 144 lượt xem đây mọi người nhé thì hai ba ngày trước thì chúng ta video ngày à, ngày mùng 6 tháng 2 và ngày mùng 3 à, tháng xin lượng mọi người là ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 6 thì à, đã bị cái xấu đánh sập mọi người nhé đấy thì kênh này thì chỉ còn à, một à, lần đăng video nếu mà bị kênh à, cái xấu đánh sập nữa thì à, hoàn toàn kênh này sẽ bị mất thì mọi người nếu xem video của kênh này thì mọi người ấn cho mình kênh soi cầu văn mạnh này đấy từ khóa văn mạnh soi cầu để qua những cái kênh của mình mọi người ấn cho mình đăng ký kênh này ấn vào cái chuông ấn vào à, hai vạch để nhận được thông báo mọi người nhá đây những cái kênh của mình đăng lên cho mọi người thì à, mọi người nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông để mỗi khi mình đăng lên video cho mọi người tham khảo và điểm qua kết quả dấu truyền thống ngày hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2020. Đặc biệt ngày hôm nay chúng ta về năm bộ số 762 78 DV càng 2 đầu 7 đuôi 8 tổng đề ngày hôm nay là tổng 5. Lô tô ngày hôm nay chúng ta giải đều một ngày nhé Từ được 0 tới được 9 chúng ta đầy đầy đủ. Đấy, cũng khá là đều. Có đầu 3 về 31, 36, 37, 38, 39 thôi. Đấy, về 6 con. Lô ngày hôm nay thì à, lô kép chúng ta kép 44 này ăn rơi ngày hôm qua chúng ta kép rơi 44 66 đây ngày 88 nữa còn 88 đấy thì lô rơi ngày hôm nay chúng ta có những con lô rơi như sau cho mọi người 23 27 rơi đấy 27 tiếp tục lại rơi cho mọi người ăn 3 ngày thông 27 ăn từ ngày à, ăn ngày, ngày 22 đây 3 4 ngày 4 ngày ăn từ ngày 23 Đấy, chính thức là 4 ngày mọi người đầu ba thì à, chúng ta con lô rơi thì à, lô 36 đây 36 ngày hôm nay chúng ta rơi ngày hôm qua đây 44 rơi đầu 5 đầu 6 đầu 7 đầu 8 chúng ta có 80 đây rơi mọi người nhé đầu 9 chúng ta có 93 rơi hai nháy ngày hôm qua và 95 đây 93 95 đấy thì điểm qua bằng sổ số truyền thống ngày hôm nay thì mình sẽ điểm qua bằng chốt số trên video cho mọi người ngày hôm nay chúng ta ngày hôm nay trên video chúng ta đã chiến thắng rực rỡ ngày mùng 4 tháng 6 năm 2020 đấy ngày hôm nay chúng ta trên video con 78 độc của lô tô ăn thẳng đặc biệt mọi người nhá đây đây anh chị em nào chiến thắng con 78 này độc của lô tô trên video thì chúc mừng tất cả mọi người ngày hôm nay cũng như có con 98 ngày hôm nay chúng ta không được ăn thôi đấy con độc thủ chúng ta ăn rồi thì quá là sử dụng ngày hôm nay rồi mọi người nhé câu D thì à, mình ngày hôm nay mình không bắt cho mọi người đấy tạm dừng câu D ăn hai ngày để kép thì cũng khó rất khó là bắt cho mọi người rồi thì ngày hôm nay chúng ta ăn con 78 này đấy phần video ngày hôm nay đấy Zalo cũng ăn con 78 cho mọi người cũng như là con 54 đấy 54 ngày hôm nay chúng ta ăn quá rực rỡ đây về cầu sau thủ lô tô 78 và 54 video Zalo thì ăn hai con này video thì chúng ta ăn có 78 ngày đặc biệt luôn đấy quá là rực rỡ ngày hôm nay thì mình cũng đi vào soi cầu chốt số cho mọi người ngày mai chúng ta là ngày mùng 5 ngày mùng 5 tháng 6 năm 2020 thì à, mình đi vào soi cầu cho mọi người luôn câu tiếp viên mình sẽ cho mọi người tham khảo câu đặc biệt câu đặc biệt như sau cho mọi người vị trí con 3 con 2 ăn lên chúng ta là vị trí con 22 ở ngày mùng 2 ăn cho chúng ta là chạm đuôi 2 ăn lên đầu đuôi 2 tiếp theo chúng ta là có con 4 và con 0 đây đấy ở ngày mùng 3 thì ăn lên chúng ta là con 00 ăn con kép 00 ăn con đuôi 0 tiếp theo cho mọi người và tiếp theo ngày hôm nay chúng ta có chạm 7 và chạm 8 thì chúng ta ăn lên chúng ta là ăn con 78 ăn thẳng ngày hôm nay là ăn con 78 mọi người nhé đấy từ ngày hôm nay cầu này sẽ tiếp thì ngày mai chúng ta con 8 và con 4 đây 8 và 4 mọi người nhé thì cầu này chúng ta sẽ có 8 và con 4 này cho mọi người tham khảo vào ngày mai lưu ý cho mình còn trọng 8 và trọng 4 còn đặc biệt thì mình sẽ bắt cho mọi người ngày mai chúng ta trọng 8 trọng 4 đấy tổng đề thì mình sẽ bắt cho mọi người là tổng ngày hôm nay 78 tổng 5 thì mình sẽ bắt cho mọi người tổng tổng nhỏ mọi người nhé tổng nhỏ thì mình sẽ bắt cho mọi người tổng 1 tổng 2 tổng 3 tổng 4 đấy bốn cái tổng này đặc biệt ngày mai chúng ta sẽ có những con số như sau chạm 8 tổng 1 chúng ta sẽ có con 8 và 8 chạm 8 mặt tổng 2 8 484 đấy tiếp theo chạm 8 mặt tổng 3 5 85 chạm 8 tổng 4 868 chạm 4 mặt tổng 1 chúng ta có 474 chạm 8 trên lỗi mọi người là chạm 4 tổng 2 Chúng ta có 484 rồi Chạm 4 tổng 3 494 Chạm 4 Chạm 4 và tổng 4 404 cho mọi người tham khảo vào ngày mai Câu đề mọi người có thể chơi nhỏ nhẹ mọi người nha Đấy câu đề này kết mọi người có thể chơi nhỏ nhẹ cho mình Đấy còn không kết thì à, mọi người có thể chơi không thể chơi đấy, không nên chơi cầu đề đấy, cầu đề rất là quay rất là khó bắt cho mọi người còn ngày mai cầu lô thì mình à, xoay cầu cho mọi người như sau cặp lô tô mình sẽ bắt cho mọi người là cặp 343 này vị trí cầu này là ba ngày trở về đấy cho mọi người mọi người nhé đấy một hai ba đấy cầu này là cầu một hai ba cũng khá là ok vào ngày mai cầu hai hai đấy đây này hai và ngày hôm nay cũng hai nhưng mà không ăn đây và ngày mai cửa ngày mai rất là cao về con 43 cầu ngày mai 3 ngày rất là đẹp và con 34 cầu 4 ngày mọi người nhá 4 ngày đây cũng có 4 ngày đây mọi người nhá đấy thì hai con số này cho mọi người tham khảo thì mình sẽ chốt cho mọi người ngày mai với con độc của lô tô là con 43 bạch của lô tô là con 3, 4 cho mọi người tham khảo vào ngày mai và mọi người trùng số trùng cầu mọi người có thể chơi những con số trên video còn không trùng máu trùng kèo mọi người tham khảo thôi còn à, Zalo uh, của chúng tôi đây chúng mình là Zalo tháng 0393 789821 này hồ sơ phía sau cho mọi người tham khảo ở trên Zalo đấy chủ yếu tốt nhất là Zalo Zalo mọi người nhé đấy Quan trọng nhất là Zalo, chốt số của mình là 0393 789 821 và mọi người xem video đấy thì à, mọi người ấn cho mình một like hãy yêu quý mình đấy mọi người yêu quý mình thì à, mọi người cho mình một like tại đây mọi người nhé để ấn cho mình một like tại đây này video ngày hôm nay đăng khá là sớm đấy đăng ngày 4 tháng 6 thì chúng ta đăng đăng vào buổi chiều ngày hôm nay thì à, chúng ta có 144 người xem thôi đấy thì cũng khá là ít người xem được video của mình ngày hôm nay thì cuối video mình xin ờ, kính chúc tất cả quý vị anh chị em ngày mai chúng ta rực rỡ và thành công xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người hẹn gặp lại mọi người vào buổi tối ngày mai nhé xin chào và hẹn gặp lại